đón em về nhà sau buổi chiều tăng ca đoạn đường vẫn thế sau này xa quá rồi bỗng nhiên em không muốn về nhà rồi bỗng nhiên anh cũng muốn đi xa mình sống giữa lòng hà nội nhộn nhịp em ơi mà đôi khi thấy lòng mình chơi vơi dòng người đảo điên đôi khi khiến ta sôi bời hay là cứ theo anh nơi Bỏ em vào ba lô Đưa em ra khỏi thủ đô Mình cùng rời thành phố Tránh những làn khói ô tô Xây một căn nhà gỗ Ở mai sàn tận ngoài đoạn đường vẫn thế sau này xa quá sau này rồi bỗng nhiên rồi em không muốn về nhà rồi bỗng nhiên anh cũng muốn đi xa mình sống giữa lòng trà đầu trời em ơi mà đôi khi thấy khỏi thủ đô mình cùng rời thành phố tranh những làn khói ô tô xây một căn nhà gỗ ở mai xa tận ngoài ô vứt hết những bao tố giữa chôn hà nội đông đúc xô bồ bạn bỏ một phía đằng sau mình sống như là đêm vơ về mình nuôi thêm cá buồn quá mình trồng thêm rau anh chẳng ngại điều gì đâu nước mắt mình tự mình sao tình cảm dù trước dù sau chỉ cần được có nhau So.